máy về đấy úi rồi chơi tiếp nào phần này mới nhanh này phần này là phần 2 khi chơi bốc luôn này úi rồi mồi kìa đấy con này quay ngon không con này thì đéo sự người nhỉ về nhỉ cày em rồi đéo đéo đéo đéo sợ người em xong sang bên sang bên sang bên đánh đi mổ nó mới phát nó bay rồi ui nhịt cái gì đấy sập rồi nhưng mà à đây nó rút lên khỏi này là được xong xong xong ok nhá ấy nhịt mẹ mổ lại mồi kìa ái hót trong lưới sập à này nó hót đây này thấy không này chưa sập lông hết mạnh đấy thấy không thấy nó hót không vẫn vâng lít vâng, không thấy nó không có thấy đó rồi mẹ mồi ok đã xong đấy các bạn đấy <laughs> hào hoàng đây 嗯。